ta đã so dây hung đàn đã lửa phi mô đất nước mình xuân sao mùa vui đang nở rộ bình minh chiến thắng gieo ca xuân về non nước bao la mầm sống ta ươm giữa đời tay anh bưng on đèn em che ngọn gió anh nâng